Và ngày hôm nay thì ờ, Sơn đã có mặt tại ờ, trung tâm lễ hội ở ờ, khu Già Già của xã Y Tý, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Và ngày hôm nay thì Sơn sẽ đến đây và ghi hình tất cả những cái quá trình hoạt động lễ hội ở nơi đây và Sơn sẽ ghi lại những cái chương trình trò chơi dân gian của người đồng bào Hà Nhì và các bà con dân tộc ở nơi đây. Mới di chuyển vào bên trong này thì uh, Sơn uh, cũng quan sát thấy là rất là đông người uh, um, kiểu như là người uh, bà con họ đi uh, chơi lễ hội và cũng như là uh, du khách ở thập phương đã đổ về đây để uh, tham gia những chương trình lễ hội ở đây các bạn. Ở trong đây thì à, đã thấy à, có một số các bạn à, con gái người Hơ Mông chắc là đang trong quá trình để chuẩn bị lên biểu diễn các chương trình kiểu tiết mục văn hóa của từng thôn từng xã mình ấy. Đó. Còn đây nữa. Bên đây thì các ban tổ chức đang sắp xếp những cái chương trình biểu diễn của các à, tiết mục của từng à, thôn đấy các bạn ạ à, bạn ơi bạn à, cho mình hỏi một chút là cái cái tiết mục để, à, biểu diễn trong cái ngày lễ hội ngày hôm nay ấy, thì là tiết mục của các bạn là sẽ là tiết mục gì là trong đội trong đội chỉ có 8 người tham gia là tiết mục tiết mục múa sao của người cô gái dao cô gái rau đỏ vâng à, là hôm nay là sẽ có 8 người đúng không? Vâng, cả đội đây, đây là một ngồi một hàng đây gì. Nhưng mà cái tiết mục mình biểu diễn thì có lâu không? Ừ. hơn, bao nhiêu? Hơn, hơn 4 phút. Hơn 40 phút. À, hơn 4 phút. Này. Chỉ chỉ chỉ là toàn con gái thôi à, không có con trai à? Vâng ạ. À, ok, lát nữa thì à, mình sẽ ghi hình của các bạn nhé. Vâng. Cảm ơn bạn nhiều. các à, dụng cụ để à, biểu diễn à, các tiết mục văn hóa của người đồng bào Hà nhi đã được chuẩn bị sẵn ra đây rồi các bạn này. Ôi những cảnh hoa rừng rất là đẹp luôn, đẹp tuyệt vời. <laughs> Đây cho chị gái cầm lên nào, chị gái cầm lên. Đấy. Như các bạn như đấy đây chị ơi, chị đang xinh như thế này mà. <laughs> Đó, như các bạn quan sát thấy bông hoa đã đẹp và khi mà được một người con gái cầm lên nữa thì nó rất là tuyệt vời luôn. Ôi, Hoa này ờ, mình cũng không biết nó là tên nó là hoa gì nữa nhưng mà mình thấy nó rất là đẹp, mình cũng sẽ cầm lên một tí xem sao. Đấy. Các bạn quan sát này, cái bông hoa nó tuyệt vời không? Không biết nó là tên hoa gì nữa. Những bộ trang phục đắt giá <laughs> đang được ờ, chị bên ờ, ban tổ chức đang chỉnh chọt để cho mọi người lát nữa là sẽ vào khâu biểu diễn à, Chương trình biểu diễn của mình thì à, tiết mục thứ mấy à, các bạn nhỉ? À từ đầu đến cuối luôn ạ à? Vâng cảm ơn chị Ôi các bạn xem này Sao mà xinh thế cột điện ơi <laughs> Cột điện xinh cực kỳ luôn Còn đây là các bạn là con trai là lát nữa là sẽ lát à, nữa là sẽ lập nhà đấy đúng không? Lập nhà với cả dắt trâu thứ à? à rồi ok các bạn bên núi mây lang đãng rồi tên nơi này vùng đất thiêng thật huyền diệu được thiên nhiên ban tặng cho cây rừng dòng suối trong thảo quả thơm về ý tin lắng nghe tiếng đại ngàn du người ý tin sống trong đại ngàn bi khai ruộng bậc thang rừng cho gỗ bàn ta làm nhà dừng cho nước về dân bản vui và xua đi lạnh giá mùa đông về ý đi ngắm sương rơi đón mặt trời lên người ý đi sống trong sương mơ cho cây rừng dòng suối trong thảo quả thơm về đi tí lắng nghe tiếng đại ngàn du người đi tí sống trong đại ngàn vi dừng cho nước khai xuồng bậc thang dừng cho gỗ bàn ta làm nhà dừng cho nước về dân bàn và xua đi lạnh giá mùa đông về ý đi ngắm sương rơi đón mặt trời lên người ý đi sống trong sương mơ dừng cho nước khai ruộng bậc thang dừng cho gỗ bàn đá làm nhà dừng cho nước về dân bàn vui và xua đi lạnh giá mùa đông sương rơi đón mặt trời lên người y tế sống trong sương mơ làm lễ hai thanh niên được dân làng cử đi chọn châu phải là người khỏe mạnh gia đình mẫu mực được dân làng lựa chọn ngoài ra gia đình những người này không có ai chết vì tự tử chết vì xét đánh và trong những năm không có tang sau nghi lễ mùa châu chỗ ngon nhất là đầu châu và rẻ sườn sẽ được để lại để cúng tế thần linh cho cả làng phần thịt trâu còn lại sẽ được chia đều cho các gia đình trong làng để làm lễ cúng tổ tiên tổ mong tổ tiên bảo vệ gia đình bảo vệ con cháu có cuộc sống tốt hơn đến chiều tối thầy cúng và đại diện các gia đình mỗi gia đình sẽ làm sản vật lập một mâm lễ gồm thịt trâu rượu các loại sản vật làm được của gia đình như thịt lợn thịt gà trứng làm đỗ tương bí dưa chuột vân vân giúp từ nhà xa rừng, góp với hàng để làm lễ cúng tế Trong phần hội có sự tham gia của dân bản và du khách tham quan hòa chung vào không khí tưng bừng đậm đà bản sắc dân tộc của đời hành với các trò chơi như đi của bóng đêm famille, ça m'écoute, on Già Già là một nét đặc sắc trong văn hóa của đồng bào dân tộc vùng núi gắn liền với đời sống và sản xuất của nhiều lắm rồi. Nếu mày huy nó thứ tu hồi là. Anh là mới đây bị gặp cô số này, hắn có hắn bị xem gì mà hồi là. Yeah. một nét đặc sắc văn hóa của đồng bào dân tộc gắn liền với đời sống và sản xuất nông nghiệp của con người nơi đây. Đây còn là một phần quan trọng trong cuộc sống tinh thần của người Năm 2014, lễ hội này đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, mang đậm bản sắc dân tộc vùng cao, là một phần không thể thiếu được trong đời sống tinh thần của người Hà Nhì, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. 아주 두번 수박 테이 산에 아주 이쁜 미사에 뭐 마누라 아뭐 이제 사람들 Thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu khách quý cùng tham quan trải nghiệm các hoạt động văn hóa và các trò chơi dân gian của đồng bào người Hà Nhì. 아, 그, 그, 하니, 아, 고속도 부자 이미 그거, 어, 시파트가, 어, 부자자들도 아니고, 하니, 한국, 한국 비버, 어, 체, 비망어, 어, 비페선에, 어, 기타 비페도 손에, 어, 비가 보지가라 비페도 가라. Yeah. be a before.